Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Đây sau đây quan cảnh à, bắt đầu anh à, Đặng Trường kiểm tra chúa các bạn nhé Anh đã bị chích xong này, ổ đi nó giữ lắm các bạn nhé Chúa đang đứng gần này, em phải đứng xa chứ Đó, cái nụ chúa kia các bạn nhé, hai nụ chúa đúng không? ba cái luôn à? một hai hai cái ba cái rồi em chưa nhìn thấy là hai cái rồi em nhìn đây năm mũ chúa luôn nè nó giữ con nó vừa chích anh nhau anh phải đốt thương các bạn này ống vẫn chưa thuần đâu nhá đó, như quý anh chị đã thấy thì em về em đến phát là thấy anh à, kiểm tra thì em chơi luôn nhé anh đã cắt một à, cái à, nụ một miếng chúa ra, ra rồi phải không vắt đỉa cái miếng chúa đấy vắt đỉa em sợ quá vì nghe vừa chích xong anh phải mà đeo vào mặt kìa này quý anh chị đã thấy giữ lắm anh đang kiểm tra đó một mũ gió cắt à già cắt đi giờ ghép vào chỗ bên kia ổ kia phải không rồi đó đây là ổ đây các bạn nhé đây là chúa đó đây ạ à. đây là trong ổ vừa lấy ra đây ba ổ đây là một uh, Đấy, bọn em nhân bản đây nhé một ổ nhân cho ba thì các bạn này tách đàn nhé có nhu cầu tách thì chúng ta phải làm tách à em phải đứng đây vì giữa trời nắng đây giờ tầm 11 giờ trưa em vẫn review giữa đứng giữa nắng với quý anh chị đây nhân giống nhân giống nữa anh lấy chúa thì tí anh ghép vào cái ổ bên kia các bạn nhé đây là hướng dẫn cách uh, tách chúa các bạn ạ tình cờ em đến à, thấy rồi em quay luôn các bạn nhé để cái này là không có à, chủ định trước ạ vừa đi làm về ghé vào đây là thấy vậy thì em quay luôn review luôn quý chị ơi nếu chúng ta không biết đường cách chúa đây thì cái đàn ông này sẽ chia ra các bạn nhé lụ chúa như vậy là sẽ chia đa chia năm chia bảy ra các bạn ạ năm lụ chúa luôn à. này ngày năm mủ chúa này nó tách ra như các bạn nhé tách liên tục ạ chúa nhiều nó tách hết ạ cứ tách con chúa kia nở ra chuẩn bị nở ra là nó phải đi con chúa già nó đi ạ con chúa này lại tiếp tục đi là nở ra xong con con khác nở ra sau mấy ngày nó lại đi tiếp các bạn nhé ong nó vừa chích anh ấy đang nay bay ở đầu ổ đây là hơi dữ đấy các bạn này đó em sợ này em cũng phải tránh xa các bạn nhé em Tôn Lê Tiến xin tổng chào quý anh chị các bạn ạ hãy xem và bằng cách hay quá thì hãy chia sẻ video này lên cho nhiều người cùng xem nhé quý anh chị nào mà về tranh nuôi ong thì hãy ờ, thắc mắc gì hãy comment dưới video để em Tôn Lê Tiến và anh Trường này anh sẽ giải à, giải giải giải tỏa được quý anh chị cái à, không hiểu biết về cái ong nhá thì có thể bọn em biết về cái lĩnh vực ong này một chút rồi quý anh chị là chưa biết dạ. nhé ờ tắc tắc tắc tắc tắc ừ. có nghe có nghe đây là chú này gần nở các bạn này hình như đầu nó muốn nở ra luôn rồi chứ nghe rõ rồi một con đang bay một con ong đang đang nằm vàng nằm vàng trước mặt các bạn đây là anh sẽ cắm vào bên kia các bạn nhé đây là cách ờ, kiểm tra chúa và tách đàn ờ, lấy con chúa khác gặp cắm vào cái đàn đàn bên đấy nó mất bị anh cho chúa đúng không không phải mất chúa tức là anh nuôi ong có một anh bạn đấy là có một hai ổ thôi mà không có chúa đấy anh à, cho nhé zoom lại giờ ra anh sẽ găm chúa vào các bạn này. đó cái mủ ong chúa đó rồi mời các quý anh chị ra đây nhé để kiểm tra cách à, găm chúa vào nhé đây em sẽ review ra đây quý anh chị ổ đây ổ đây nhân bản ra các bạn thấy nhé từ một ổ nhân ra hai ổ đấy bạn hai ổ nó gần nhau đấy nó vẫn ở riêng nhé còn ổ đấy không có chúa nhưng mà vẫn vẫn sinh sản bình thường các bạn ạ giờ cho vào nó vẫn đẻ ra nhé tự ong tự làm các bạn này đó đây là cách à, ghép ong chúa vào ổ các bạn nhé mất chúa rồi chúng ta ghép vào nó để nó tạo được nó mất thời gian hơn các bạn nhé chứ không phải là nó không tạo được ạ à mình sẽ lấy cái mù chúa già gần nở ra đây thì để cây quả nó nhanh hơn các bạn nhé đây em làm chủ yếu để cho ong nó đẻ mà lấy mật thôi ạ chứ không cần gì chúa nữa các bạn nhé đây là cầu mới ạ cầu mới cầu mới ạ Ui giời. nghe sợ quá hả mần mủ nhiều à nó không có chúa tự tạo á là đi vào trong vậy đi vào trong các anh quý anh chị cùng xem nhé nếu mù chúa nhiều chúng ta phải cắt phải bỏ vất bỏ nhé các bạn nhé không nên tham để chúa nhiều làm gì hết ạ à. mình bỏ bớt chúa đi chứ đây anh sẽ cách à, bỏ bỏ chúa các bạn này hủy những chúa đấy mù chúa đấy anh sẽ chọc vào đấy là nó sẽ tử đấy ạ à. anh chọc đi thì nó không còn để đấy đó, cái mù chúa nó bao giờ mù chúa nó dài ấy, các bạn nhé nếu mà mới có mù thì chưa có con chuyển hiện tượng nó muốn đẻ đẻ ấu trùng trong đó các bạn nhé chưa à, chưa nở ra cái chúa đấy là bao nhiêu ngày nó nở đó 11 ngày 11 ngày tổng thể 11 ngày các bạn nhé từ ngày con phát hiện ra mủ chúa mới là khoảng tầm 11 ngày nó nở ra rồi nhiều quá anh bỏ ra các bạn nhé anh không cho để nữa nhưng mà đây là cầu mới các bạn nhé cầu mới mà nó nó, nó đã đã ấy rồi ông được lùi lên các bạn thấy anh ông được lùi lên đấy chúa kia của anh chắc thì chắc thì trong vòng ngày nay nó nở rồi chứ không nghe ác, ác rồi biết rồi nghe bỏ bò rõ lắm các bạn nhé anh đang cắm một cái mũ chúa vừa cắt xong ấy quý anh chị ạ giờ đây ghép cái, cái ờ, ghép cái chúa vào trong ổ này các bạn nhé để cho cho điều nó, nó điều cản có mùi chúa nó sẽ cai quản ờ, để tiếp các bạn ạ để những con nhộng con ấy, để đàn ong ờ, phát triển lên nhé chủ em giờ thì chủ yếu là lấy mật thôi ạ không cần tách đàn đâu ạ mùa này bọn em không tách đàn mấy nhé nếu nếu có nhu cầu là đàn ong nó mạnh quân ấy, mà nó có nhu cầu thì chúng ta mới cho tách thôi nhé chứ không phải nữa rồi anh găm à, chúa đây các bạn này rồi anh găm đấy rồi để đây được em zoom lên rõ mà rồi em sẽ zoom lên cận cảnh cho quý anh chị xem nhé anh sẽ găm vào đó nghe ông đang bay nghe dữ quá em đang sợ đó anh anh cắm vào đó là tự sau đấy khoảng tầm một ngày hai ngày là chắc em nghĩ ngày nay hoặc ngày mai nó nở thôi vậy em tính à, cáp như vậy đó rồi cách à, găm chúa đã đã, đã, đã găm vào rồi các bạn này em sẽ review cho quý anh chị xem cận cảnh ghép chúa đây nhé đây là cách ghép chúa từ lấy từ chúa ổ bên kia sang ghép ổ bên đây các bạn nhé vì cái ổ này anh có chúa rồi mà anh cho lỡ anh cho anh bạn rồi giờ là ổ này thiện sự là chưa có chúa mà nó tự nó đẻ các bạn thấy vừa vừa mấy mùa mủ ong chúa đó à, bốn năm mủ mủ năm chúa anh phải xử đi đó đấy có luôn à hả ừ. nó tạo ghê nhỉ nó tạo nhiều thế nhỉ đó cái mủ dài dài đấy các bạn đó đang chọc đó cái cục này mổ ong chúa đó nó tự tạo các bạn nhé có luôn này có ấu trùng lên kìa ừ, có ấu trùng nữa đấy là mấy cái nữa các bạn đấy nhìn thấy anh xử luôn đấy, nổi lên ra đây là mổ ong chúa mà anh phải bỏ chứ không để không để nó tách đàn đấy các bạn nhé nếu để nó bị tách đàn mà mất luôn các bạn nhé nếu mà anh các anh chị nào mà đang chăn nuôi ong mà chưa hiểu biết về ong quá mà cứ để mà mình không biết mấy cái đó là nó tự tách nha các bạn nhé bao nhiêu con chúa non đây thì nó sẽ tách bấy nhiêu đàn ra nó buộc nó phải tách đàn nhé đó nhu cầu mà các bạn ạ những con đấy là chuẩn bị chào đời ra là nó sẽ phải buộc phải nhường cho con khác quý chị ạ con ra trước này nhường cho con ờ, ra sau này nó phải gom quân đi ạ nó chia chia một số quân đi cái này bọn em mới quay mặt bữa ờ, cách đây mấy ngày các bạn nhé quay mặt 4 ngày rồi mà mùa này thì là đang bị nắng quá là ít mặt hơn các bạn ạ hoa thì nhiều nhưng mà kiểu như nó ong không đi được ấy hiện tại giờ miền Trung giờ mấy ngày nay là nắng nóng các bạn nhé 38 40 độ ạ đó, anh sẽ kiểm tra được ba cầu anh sẽ kiểm tra ba cầu xem có mủ ong chúa nào anh sẽ sẽ phải phải hủy cái mủ ong chúa đi các bạn nhé Bây giờ mình lấy chúa chúa đang nở sẵn đây đỡ hơn các bạn nhé đợi cái mủ ong chúa 11 ngày cơ rồi để ra sinh sản mình lấy trước mình để cho sinh sản đi ạ anh đang kiểm tra xem có mủ ong chúa nào không cách đây là cách à, em quay video cách ghép chúa cái này không có chúa đúng không màu cầu này cuốn rất mạnh nhá này các bạn này đấy nó đang ấy mà ong rất nhiều kìa mà ong được cũng nhiều anh trường à? hả là không có mủ ong chúa nữa các bạn này đấy nó giữ à, cầu giờ hiện tại giờ thì hầu như là ong nó chưa đi à, không đi làm nữa các bạn nhé giờ nó mát rồi nhà à, nắng lên nó ở nhà rồi mát nó mới đi sáng sớm đi á Đây là cận cảnh à, kiểm tra mù ong chúa và ghép chúa các bạn nhé. Ghép chúa em lấy từ ổ bên kia các bạn kìa. Nha, em sẽ quay từ từ đấy, đấy đang cắm cái mù ong chúa vào đây ạ. Em đã ghép vào ba ổ kìa. Góc bên tay em chỉ đấy ba ổ đấy từ bên ổ bên em lấy qua đây ạ, con chúa qua đây ạ. Ghép cái cục vào đây nhé các bạn nhé. À, cái một cục nồi bên đây là ghép này. Đó, quý anh chị thấy rõ chưa ạ? em thật sự là em đi quay này bị ong chích rất nhiều rồi quý anh chị xem mà không ủng hộ ờ, em Tony Tiến thì thật sự em rất buồn ạ chích vào mặt nhiều lắm nha quý anh chị nhá sưng mặt lên rất nhiều rồi đó. nhiều trận rồi ạ vì muốn có video phục vụ chia sẻ cho quý anh chị các bạn rất mong quý anh chị ờ, ủng hộ em ờ, Tony Tiến ạ đó là anh đã kiểm tra xong cái cách ghép lúa xong rồi các bạn nhé giờ anh đang đậy nắp vào từng cái tấm ván ngăn đó cái kẽ đấy là ngăn ra để chia ong bỏ lại với nhau để làm đẻ con đó nằm mật để con ngăn ra giữ hai cầu nhé chúng ta không để sát quá chúng ta cách nhau khoảng cầu một cầu này một cầu bên kia cách nhau một phân các bạn nhé để nó sinh sản nó đẻ mới nằm mật ở đó rồi cắt cận cảnh à, đã làm đã xong rồi ghép đã xong rồi các bạn nhé ghép chúa với à, ghép chúa kiểm tra chúa đã xong rồi rồi cuối video em à, Tony Tiến cũng xin phép dừng đây nhé Xin quý anh chị xem và thấy hay thì chia sẻ video này ạ Và cố gắng tặng cho em Tony Tiến một like nhé quý anh chị nào chưa bấm vào nút chuông hay bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến Sơn Đói nhá em xin chào và hẹn gặp lại rồi anh đã đẩy xong rồi quang cảnh xong rồi quý anh chị